你。 anh rồi sẽ không còn những mơ mộng anh rồi sẽ nuôi lại những hy vọng xin được chúc mừng Thái Tịnh Vân bạn đã hoàn thành